Các vị trưởng bối, lần này tôi trở về mang theo hai xe lương thực, một xe cho cha mẹ tôi. Ừ. Còn xe này tôi không biết vị. trong số các vị và ai thiếu lương thực. Nhưng nếu thiếu thì hãy đến đây lấy nha. Lần này tôi mang không nhiều. Nếu nhà ai khó khăn, lần sau tôi sẽ mang nhiều hơn nữa. Thuấn, Thuấn ta thay, mặt bộ lạc bộ lạc hữu ngu cảm, cảm ơn cháu. cháu. Tiểu Dương à, đây là việc mà cháu nên làm à. Mấy năm nay cháu ở ngoài đã chịu cực khổ nhiều rồi. Thím à, cháu sống rất tốt. Cha mẹ của cháu vẫn khỏe chứ ạ? À? Cháu này, về gặp cha cháu một lát đi. Cháu đi, đi vào đi. Cha, mẹ, con trai bất hiếu không thể ở nhà hầu hạ sông thân. Xin cha mẹ thứ lỗi. Lần này, con nghe nói bộ lạc của chúng ta gặp nạn, liền lập tức trở về đây. Con đem lương thực về cho cha mẹ Để ở trong sân nhà mình ạ à? Cha mẹ không muốn gặp mày nữa mày đi đi cổ Cô tội phải làm sao, vậy chứ, Thật, Thật không ra gì Có đứa con như vậy là phúc phần của ông ta Sao lại không biết trân trọng chứ Cổ tẩu chuyện gì cũng nghe theo lời nhầm nữ Hôm nay nếu ông cho nó bước chân vào cái nhà này Thì sau này ông còn mặt mũi nào để nhìn mọi người trong bộ lạc nữa đây Ông đã đuổi nó ra khỏi nhà Bây giờ nó trở về báo ơn Nó đúng là đang ép ông mà Bề ngoài tụi nó nhận lỗi Thực ra là nó đang ép ông nhận lỗi Ép ông xin lỗi nó đó Đúng rồi Cha, mẹ Con biết cha mẹ vẫn còn giận con Nhưng con mong cha mẹ giữ gìn sức khỏe Đừng vì tội lỗi của con mà ảnh hưởng tới sức mày khỏe Mày cút đi cho tao Tao không muốn gặp đứa nghịch tử như mày nữa Cha ơi Cút đi Đem luôn đồ của mày đi đi Tao không cần Cha Để đồ lại đi mà Cháu à Cha cháu còn muốn gặp cháu Thì cháu cứ về đi Cháu yên tâm đi về đi Ta sẽ trông chừng cha của cháu sẽ không có chuyện gì đâu Cháu cảm ơn các vị trưởng bối đã thay cháu chăm sóc cha Cháu Lần này cháu về lại càng khiến cha mẹ đau lòng hơn Cháu không phải là một đứa con ngoan mà Cháu là một đứa con ngoan Chúng ta đều biết Thuấn, Cháu không chỉ là một đứa con ngoan Mà cháu còn là một đợt đại Đó hiền rồi. đại trí Cháu biết không Bây giờ tất cả các bộ lạc đều đang lưu truyền sự tích về cháu Việc làm của cháu ở Lệ Sơn đã thành một câu chuyện đẹp Cháu chính là niềm kiêu hãnh của bộ lạc hữu ngu chúng ta Nhưng mà ngay cả cha mẹ mình cháu còn không chăm sóc được Cháu à, cháu quay về Lệ Sơn đi Ở đó còn có nhiều người cần đến cháu Cha mẹ cũng cần có cháu Nhưng mà lần nào cháu cũng khiến cho họ đau lòng hết Cháu à, sẽ có ngày họ hồi tâm chuyển ý thôi Ngọc trong đá, đá trong ngọc, long phụng thóc khả thê giác, có ai biết được sự ảo diệu trong này không? Mặc dù các ngươi đã tiến cử rất nhiều hiền sĩ, nhưng không có một người nào phù hợp cả. Ta phải mưu phúc cho muôn dân bá tánh, không thể đùa được. Hoàng đế, xin Ngài hãy cho chúng thần biết nguyên tắc chọn người hiền. Ta đã tại vị 70 năm rồi. Mấy năm gần đây kinh nghiệm cho ta thấy có một vài loại người tuyệt đối không thể dùng. Một là người kể công không thể dùng đa số những việc lớn trong thiên hạ cuối cùng đều phải được làm bởi những người thiện trí đa mưu. Điều này không thể phủ nhận nhưng ai dám đảm bảo thiên hạ sẽ không có đại họa. Có một người nắm quyền thích kể công nếu lỡ xảy ra việc gì thì sẽ quy trách nhiệm gì cho ai. Thứ hai là người nịnh hót ai vua không thể loại người này luôn miệng nói những lời tốt đẹp, nói chuyện nhìn sắc mặt nịnh hót lấy lòng người là lũ hôn quân động dài minh quân loại người này đầu cơ trục lợi chắc chắn sẽ không làm nên đại sự chỉ có thể làm vật trang trí thứ ba chính là phải kiên trì tuyển chọn những người hiền khắp thiên hạ một người nói tốt chưa chắc đã tốt ba tánh chấp nhận mới đúng là cao nhân các ngươi hiểu rõ chưa hoàng đế thần biết có một người cậu ta chính là người hiền được bá tánh chấp nhận cậu ta tên gì cậu ấy tên thuấn ta đã từng nghe Phương Kỳ nhắc tới, nói rằng chàng trai trẻ này mặc dù không phải là tiểu dương của bộ lạc, nhưng đã biến vùng Lệ Sơn quan du thành một mảnh đất đông dân màu mỡ giàu có. Đúng vậy, cậu ấy là người bộ lạc hữu ngu, thuộc phạm vi quản lý của hạ thần, vì vậy thần biết rõ những việc liên quan đến cậu ấy. Cha của Thuấn là cổ tẩu sau khi bị mù mắt trở nên hồ đồ ngu xuẩn, mẹ kế là nhâm nữ tàn bạo độc ác, em trai là tượng ngu si ngạo mạn. Từ nhỏ Thuấn đã lớn lên trong một môi trường như thế, Mặc dù mẹ kế hà khắc ngược đãi cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa bao giờ hỗn láo với mẹ kế một câu nào. Ngược lại, cậu ấy còn xem mẹ kế như mẹ ruột, lấy tấm lòng hiếu đạo của mình để cảm hóa người nhà. Mặc dù cả nhà luôn muốn hãm hại cậu ta, cậu ấy vẫn không hề thay lòng. Tốt. Sau khi cậu ấy bị cha đuổi ra khỏi nhà đã đến Lệ Sơn, kết quả là đức hạnh của cậu ấy đã khiến cho mọi người đến đó an cư lạc nghiệp, dùng đất Lệ Sơn quan du đã đông đúc chỉ trong một năm, ừ. hai năm thành ấp, ba năm lập thôn. Ta muốn đến gặp chàng trai trẻ này Thần sẽ lập tức cho người triệu kiến Thôi thôi không cần đâu Cha Cha ơi Thiên tai không ngớt là do tài đức của ta mỏng Không thể đảm nhiệm trọng trách quốc gia Đây là sự trừng phạt mà ông trời đã dành cho ta Cha Cha đừng nói như vậy mà Những điều ta nhìn thấy trên đường đi Đều là ruộng vườn quan du Dân cư thưa thớt Đều là lỗi của ta Cha Cha nhìn kìa Chào Chào Đẹp quá à. Hoàng đế đã đến lễ Sơn rồi Ồ, ờ, Nếu cả thiên hạ đều được như vậy Ta có thể yên tâm để an dưỡng tuổi già rồi ơi ờ. nè Cái nhìn kia Chà Chà Chà Chà à, Dừng lại Chà Chà Chà Các ngươi nhìn xem vì sao cậu ấy không đánh trâu vậy Xin chào lão tiên sinh à, Cha ơi, cha mau hỏi anh ta đi Chàng trai trẻ Theo lẽ thường rồi thì để đánh trâu đi chậm Sao người lại không đánh trâu mà lại đánh vào thân cây đậu vậy Lão tiên sinh Ngài xem Cả một bản ruộng lớn như thế Đều phải nhờ vào chúng nó để cày cấy Lương thực được đổi lại bởi mồ hôi và máu của chúng đó Cho cơm ăn áo mặc Sao tôi có thể tùy tiện đánh nó Chỉ vì nó chậm được chứ Ngươi không nỡ đánh nó sao? À, dạ. Ừ. Chà. chờ, chờ. Xin chào lão tiên sinh. Ừ, chàng trai trẻ, theo lẽ thường rồi thì để đánh trâu đi chậm, sao ngươi không đánh trâu mà lại đánh vào thân cây? Lão tiên sinh Ông xem Cả một mảnh ruộng rộng lớn như thế Đều phải nhờ vào chúng nó để cày cấy Lương thực được đổi lại bởi mồ hôi và máu của chúng nó Cho cơm ăn áo mặc Sao tôi có thể tùy tiện đánh nó chỉ vì nó chậm được người chứ Người không thể đánh nó sao Dạ Nhưng người chỉ đánh thân cây Con trâu nó có hiểu không Nếu tôi dùng roi đánh trâu vàng Trâu vàng sẽ trách Nếu đánh trâu đen Trâu đen sẽ trách Công việc cày cấy vốn đã rất cực nhọc rồi Nếu tôi còn bắt chúng nó phải chịu đòn nữa Thì tôi thật sự không nỡ vì vậy tôi không đánh con nào cả Chỉ đánh thân cây thôi Nếu con nào đi chậm Thì tôi sẽ giả đánh thân cây Trâu vàng cho rằng tôi đang đánh trâu đen Trâu đen lại tưởng rằng tôi đang đánh trâu vàng Kết quả là trâu đen trâu vàng đều không bị đánh Nhưng đều sợ bị đánh Thì cả hai con sẽ hợp lực đi về phía trước Như vậy vừa tốt vừa nhanh hơn rồi Tôi đánh thân cây đã có thể có kết quả như đánh con trâu Thì còn cần gì phải đánh con trâu nữa chứ Lão tiên sinh Ông nói xem có đúng không Ừ tốt Nè, chàng trai trẻ đây là cái gì? Ừ. À. À, đây là vật mẹ tôi để lại cho tôi đó Cho lão phu xem một chút Ngọc trong đá, đá trong ngọc, long phụng thóc khả thê giác đã phá được quyền cơ À chàng trai trẻ Ngươi tên là gì vậy Ờ cháu tên là Thuấn Còn ông là Thuấn Nhà của ngươi ở đâu Ờ cháu chỉ có một mình thôi Sống ở ngôi nhà tranh ở chân núi đằng kia kìa Ta sẽ trở lại tìm ngươi Cao từ Lão tiên sinh Cháu vẫn chưa biết phải xưng hô với ông như thế nào cho phải phép Sau này ngươi sẽ biết thôi thấy thế nào? Từ việc cậu ấy đối xử với con trâu, cho thấy rõ Thuấn là một người thấu tình đạt lý. tâm lòng nhân ái của cậu ta khiến cho người khác khó mà bị kịp. Cậu ấy đối với trâu đã từ bi như vậy. Nếu chấp chính chắc chắn sẽ yêu dân như con. Đúng vậy. Cha ơi, con và em đã đến rồi ạ. À? Ờ, Phương Kỳ, người đi chuẩn bị một chút đi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ đi. Dạ. Các con vào đi, Cha tìm chúng con có việc gì cần dặn dò Các con thấy chàng thanh niên tên Thuấn đó như thế nào à. Hãy nói thật ta nghe Người này nói năng đúng mực Hành động có phương pháp Hơn nữa Thái độ mà chàng đối xử với con trâu Có thể nói là một người có tấm ừ. lòng nhân ái Mặc dù thể trạng của chàng mạnh khỏe Chỉ là một người nông dân Nhưng không hề toát giải phàm phu tục tử Hơn nữa ừ, Cứ nói tiếp đi Con và chị đều đứng trước mặt chàng lâu như vậy Chàng đều không để ý gì đến chúng con hết nếu là những thanh niên bình thường Thì mặc dù miệng không dám nói gì Nhưng đôi mắt không thật tại chút nào hết ừ. Con thấy chàng Thuấn này thực hành được điều phi lễ không nhìn Có lẽ chàng là người hiểu phép tắc Hiểu hay. đại cu ừ, Nói rất hay Cả chị và con đều có thể thấy được Cha rất thích chàng trai này Đúng là ta rất thích chàng trai này Vì vậy ta định gả hai con cho cậu ấy con gái phải nghe theo sắp ừ, xếp của cha Tốt, mẹ. Vậy thì ta sẽ sắp xếp việc này cho các con. Ta thấy Thuấn là một chàng trai hiếm có. Cậu ấy hiểu được nhân ái, lễ nghĩa, hơn nữa lại rất hiếu thuận. Dựa vào đức hạnh đã khiến cho mảnh đất Lệ Sơn vốn quan du này trở thành một vùng đất giàu có màu mỡ. Các con lấy cậu ấy sẽ được hạnh phúc, ta cũng yên tâm hơn. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là ta cũng muốn thử thách năng lực tề gia của chàng trai trẻ này xem sao. Nếu ngay cả việc trong nhà cũng không xử lý được Thì làm sao có thể trị quốc Chúng, con hiểu rồi ạ à. Rồi Ờ, ngươi làm gì vậy? Đứng lên đi Thuấn không biết bệ hạ giá lâm Hôm nay đã bạo phạm rất nhiều Cầu xin bệ hạ bỏ qua ờ. cho Ờ, đứng lên đi Hôm nay ta đến là muốn thương lượng với ngươi một việc Xin hãy nói đi ạ à. Ta định gạt con gái cho ngươi Ờ à, Không thể được Không thể được đâu ạ à? Tại sao Thuấn chỉ là một nông dân nghèo khổ Tài phúc hàng bọn Không thể nhận phúc này được đâu ạ à? Thuận, ngươi là người như thế nào ta hiểu rất rõ Vì vậy mới đem con gái gả cho ngươi Ngươi không cần phải khiêm tốn nữa Thần Thuấn, Hoàng đế thích nhân phẩm và đức hạnh của ngươi Ngươi đừng chối nữa ta thấy ngươi là người hiểu rõ đại cục, sao bây giờ lại không chịu hiểu như vậy? Cái khác ta không nói, hoàng đế tuổi tác đã cao như vậy mà đến tận đây tìm ngươi lại còn ngỏ ý muốn gả con gái cho ngươi. Đây là phúc phận của người đó. Ngươi sẽ không bắt một người già cả, năng nỉ cả ngày, mới chịu nhận lời hay sao? Như vậy sẽ khiến cho mấy rất đau lòng. Cháu không hề có ý đó đâu ạ. À. Chỉ vì cháu tự thấy mình không xứng đáng thôi. Hoàng đế đã thấy người xứng đáng Thì sao lại coi thường bản thân của mình ừ, Nghĩ kỹ chưa Chỉ là Người nói đi Hôn nhân là việc đại sự của đời người Trước hết phải xin phép cha mẹ Rồi mới quyết định được ạ à? ừ, Người nói cũng có lý Bệ hạ Thần không biết cha mẹ thần có đồng ý không nữa Thuận à Trước khi gặp ngươi Tiểu dương tứ ngục đã bẩm báo cho ta rõ về tình hình gia cảnh của ngươi Hành động và tấm lòng hiếu thảo của ngươi khiến ta cảm động. Nếu không xin phép cha mẹ trước mà đã tự mình cưới vợ, đó là bất hiếu. Hơn nữa, thần vốn đã rất bất hiếu khiến cha mẹ đau lòng rồi. Thần sợ nếu làm thế thì sau này sẽ khiến cha mẹ càng đau lòng hơn nữa thưa bệ hạ. Ừ. Chúng ta hiểu rất rõ nhâm nữ mẹ kế của ngươi. Sự sàng bậy và độc ác của bà ta chúng ta đều đã nghe nói đến. Ngươi nói rất đúng, cưới vợ không xin phép là bất hiếu. Nhưng nếu ngươi nói với bọn họ mà họ không đồng ý nhưng sau này cứ giận lấy không phải là càng bất hiếu hơn sao à có thể ngươi không biết có rất nhiều người đã đến nhà của ngươi để cầu thân nhưng đều bị mẹ kế của ngươi từ chối hết điều này là do tiểu dương nói với ta trai khôn lấy vợ gái lớn lấy chồng là lẽ thường nhiên trong thiên hạ nếu ngươi nói với cha mẹ thì chi bằng ngươi từ bỏ lẽ thường tình này luôn đi không báo mà cưới đúng là bất hiếu nhưng nếu không có người nói giỏi thì càng bất hiếu hơn là đại bất hiếu Ngươi nên nhìn nhận vấn đề này từ góc độ lớn hơn Cháu biết rồi ạ à. Thuấn à Ngươi hãy theo ta về đế đô Bình Dương Hôn sự xong xuôi rồi Các ngươi hãy trở lại Lê Sơn Ta định sẽ xây dựng lại nhà mới Kho mới cho các ngươi Còn tặng thêm trâu bò gia à, súc cho ngươi à, Bệ hạ Thần có thể sinh sống dựa vào đôi bàn tay của chính mình mà Đó không phải là cho ngươi Là cho cha mẹ ngươi Có nhà cao cửa rộng rồi Thì ngươi có thể đón họ về ở chung và cảnh giàu có rồi Cũng dễ báo hiếu hơn Đa tạ bệ hả? Ồ, ồ đứng dậy đi, sau này phải gọi ta là cha rồi đó. Nghiêu đế gả con gái cho Thuấn. Sau khi Thuấn và vợ ở đế đô Bình Dương một thời gian, bèn quay về Lệ Sơn. Lúc này, Nghiêu đế đã xây nhà mới cho Thuấn, tu sửa nhà cửa, kho bãi và tặng cho Thuấn rất nhiều gia súc, còn tặng thêm giải dốc của cải và một cây đàn ngũ quyền cầm cực kỳ tinh xảo. Thuấn vừa về đến nhà mới, liền dẫn ngay vợ là Nga Hoàng đến thăm cha mẹ, không dám chậm trễ. Chàng còn mang về rất nhiều vật dụng mà Nghiêu Đế ban thưởng, định mang về cho ba mẹ để tỏ lòng hiếu thảo. Tôi thấy trong mắt nó hoàn toàn không coi ông là cha nữa rồi. Lúc đầu là do ta đuổi nó ra khỏi nhà. Đuổi ra khỏi nhà là một việc, còn cưới vợ mà không xin phép là chuyện khác. Cũng đã cưới xong rồi, bà có nói nữa cũng tác dụng gì. Nếu như Tiểu Dương không nói với chúng ta, thì đến giờ chúng ta vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trước đây bà đã từ chối rất nhiều hôn sự của Thuấn rồi. Giờ nó đã cưới vợ, bà tức giận cái gì nữa? Tôi cảm thấy rất tức giận, vì nó không xem chúng ta là cha mẹ của nó. <sighs> Ông nói con có phải như vậy không? Nó luôn miệng bảo sợ làm cho chúng ta nổi giận và đau lòng. Nhưng ông nhìn xem, những việc nó đã làm đi, không có việc nào là không khiến chúng ta không đau lòng hết. Nếu nó thật sự xem chúng ta là cha mẹ của nó Thì cứ vợ là một việc lớn như vậy Mà nó có thể không thương gửi chúng ta tiếng nào hay sao chứ Hừ, Làm cha như ông cũng thật là nhu nhược quá đó Có nhu nhược ra sao Thì ta cũng là cha của nó Hừ, Nó chịu nhận ông thì mới đúng là như vậy Nếu nó không nhận ông thì ông làm được cái gì đây Nó dám à Cha, mẹ, con về rồi đây Cha, mẹ Mẹ, con trai bất hiếu, lúc thành hôn không kịp báo cho cha mẹ biết. Xin hãy trách phạt con. Con dâu Nga Hoàng xin bái kiến cha mẹ. Cầu xin cha mẹ tha lỗi và thông cảm cho nỗi khổ của Thuấn. Lúc đó là vì ngày giờ sinh của Nga Hoàng phải lập tức thành thân, nếu để quá ngày thì theo bản mệnh của Nga Hoàng lại phải đợi thêm một năm nữa mới được kết hôn. Vì vậy không kịp để đến xin phép cha mẹ, việc này hoàn toàn là do lỗi của con, xin cha mẹ trách phạt. Đứng dậy cả đi. Các con đã ăn cơm chưa? Cha, trên đường đi chúng con đã ăn rồi, bây giờ không đói ạ. À. à, được rồi. Cha, mẹ, con có đem ít đồ về cho cha mẹ dùng Ta không cần Con về là tốt rồi Không cần đồ đạc gì nữa Bà nó à, bà hãy đi kêu tưởng về đây Cả nhà chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên Làm sao tôi biết nó chạy đi chơi ở chỗ nào mà gọi đây Để con đi cho Con ở lại đó Cha có chuyện muốn nói với con Bà còn không mau đi đi <laughs> xui xẻo kia Mày lên đây cho tao Dội gì chứ Mau theo mẹ về nhà đi Chân của con Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn ham chơi Lúc nào mà không thể chơi chứ Thuấn nó trở về rồi Bây giờ cha của con Mau đi theo mẹ đi Sao vậy Vợ của anh con đẹp lắm hả mẹ Mẹ nói cho con biết, không biết lần này cho con uống nhầm phải thuốc gì, nên đã thay đổi thái độ với Thuấn rồi. Liên quan gì đến con? Con đúng là một đứa xui xẻo. Con đã lớn như vậy rồi mà, con đang nghĩ cái gì vậy hả? Mẹ không vừa lòng với anh Thuấn sao lại mắng con? Sao con lại ngốc quá vậy? Đúng là mẹ sinh con ra mà. Nếu cha con đứng về phía Thuấn á, đợi xem sau này con sẽ thế nào đây. Thuấn à, trước đây con đã làm gì, giờ cha không nói đến chuyện cũ nữa từ nay về sau không được chọc giận cha nữa tuổi tác của ta bây giờ không chịu nổi nữa đâu cha ơi con sẽ không bao giờ làm cha giận nữa đâu ạ à. còn nữa con phải sống thật tốt đối xử tốt với nga hoàng cha điều này thì cha yên tâm chàng rất tốt với con ừ, vậy thì tốt hả hả em trai Em trai ờ. ừ. Ôi Sao vậy à, à Không có gì Cha, mẹ Lần này con trở về là muốn đón cha mẹ đến ở với con Cha mẹ cứ đến đó ở một thời gian đi ạ à. Nếu cảm thấy thoải mái Thì sống luôn ở đó cũng được Còn nếu thấy không quen Thì con sẽ đưa cha mẹ về lại đây Ừm Điều này... Đi đi đi, đều đi cả, con cũng đi. Cha, mẹ, cha mẹ ở căn phòng phía Bắc, em trai ở phía Đông, con và Nga Hoàng sẽ ở phòng phía Tây. Ở đây đã trữ lương thực đủ cho hai năm Sau này kể cả thiên tai hạn hán thế nào Cũng không cần phải lo nữa Ôi trời à, Không phải lo những ngày sắp tới nữa rồi Trữ nhiều lương thực như thế làm gì Để nuôi chuột hả Con im đi 56, 57, 58, 59, 60, 61 Chàng nghe vậy đã biết không hề ít rồi Phải hơn 200 con hả à, Dạ thưa cha Trâu bò dê ngựa cộng lại có đến 262 con Hả? Nhiều quá vậy Anh Thuấn Có nhiều ngựa vậy cho em vài con để cưỡi nha Con chỉ có biết chơi thôi Đôi đó tiếp làm cho cha Đêm nay tiếp tranh thủ làm thêm một đôi nữa để cho mẹ Em trai thì sao? Ngày mai sẽ làm tiếp Ai, Ga quà à Cả đời ta chưa bao giờ vui như thế này hết. Ta thấy cha mẹ vui mừng nên ta cũng rất vui. Cuối cùng họ cũng đã hiểu được tấm lòng của ta và ta cũng đã có thể báo hiếu hết tất cả khả năng của mình. Đó là việc hạnh phúc nhất của cả đời ta. <laughs> Chàng hạnh phúc cũng chính là hạnh phúc lớn nhất của Tiếp mà. Ta cảm ơn nàng. Bà nó à, nếu chúng ta có cháu để bồng thì nên đặt tên nó là gì đây? Ông đặt đi. Tôi cũng không biết nữa. Nghĩ lại thì cái tên Thuấn cũng là do mẹ của nó đặt cho nó mà. Con trai của chúng ta không phải là do ông đặt tên hay sao? Tượng, ông có nhớ không? À, cái tên này vẫn chưa hay lắm. Tượng đúng là doi. Đầu óc chậm chạp suốt ngày chỉ biết ham chơi. Đã lớn tướng dậy rồi mà vẫn như một đứa con nít. Vậy sao? Không phải là bà cũng thường nói vậy sao Ừ Ai đó Cha, dạ, là chúng con đây À, tụi con dậy sớm vậy à Thưa cha, con và Thuấn đến để thỉnh an cha mẹ vì vậy cha mẹ không cần phải dạy đâu à, Mẹ Mẹ Được rồi về đi Mẹ à đây là giày chính tay con làm Cha và mẹ mỗi người một đôi Mẹ mang thử xem có vừa chân hay không Nếu như thấy thoải mái con sẽ làm thêm vài đôi nữa cho cha mẹ Được rồi biết rồi Mẹ Giờ chúng con đi nấu cơm Đợi cơm chín rồi sẽ đến mời cha mẹ Để qua chứ Cha, lần này tận mắt chứng kiến cha yên tâm rồi chứ Cha Cha tưởng con đừng làm hư hết lúa mầm trên đồng ruộng đó Nhà chúng ta đã có nhiều lương thực rồi, cha lo cái gì chứ Cha Đứa con trai nhỏ này của ta không bao giờ chịu trưởng thành hết Thuấn à, em trai con từ nhỏ đã ngốc nghếch, lớn lên rồi lại càng hồ đồ ham chơi. Cha, còn con ngốc thì cũng do cha sinh ra, nếu cha thông minh thì làm sao con ngốc được, phải không mẹ? Con bớt nói một chút đi. À, ông đó à, con vẫn còn nhỏ, đương nhiên nó không thể hiểu chuyện được như Thuấn rồi. Nhỏ nhỏ nhỏ, suốt ngày chỉ biết nói là tuổi nó còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nếu bây giờ nó không bắt đầu tự mình làm việc Ta đợi xem đến lúc nó già rồi thì phải làm sao đây Giống cha thôi Để con cái nuôi dưỡng Ta Ta đánh chết ngươi Cha Cha đừng nổi giận Em không hiểu chuyện cũng có phần trách nhiệm của người anh là con đây Ngày mai để con dẫn nó ra đồng làm việc thôi cha hey, Ai nói là em sẽ ra đồng làm việc vậy hả Em không có nói đâu đó Anh còn nói đúng Bắt đầu từ ngày mai Con phải học cách làm việc như thế nào Nghe con... cha con đi ừ. tập à Em ơi Em ơi Em ơi Đến giờ dậy rồi Theo anh ra ruộng thôi ờ, Hôm qua em bị đau bụng Dậy không nổi nữa Thôi được rồi Chút nữa chị dâu sẽ nấu một ít cháo cho em Hôm nay nhớ đừng ăn nhiều quá đó Ừ anh đi đi, cứ mặc kệ em Mẹ, cha mẹ đếm thử món này đi Được rồi, con cũng ăn đi Cha, để con xới thêm cơm cho cha nha À, cha no rồi Cho thêm chén nữa Được Muốn ăn thì tự xới đi Đừng hỗn láo như vậy Cha, không sao đâu Con đã ăn xong rồi ạ à? Đúng vậy Mày vẫn còn đắc ý vậy hả Cứ ngồi vào bàn ăn là nghe tiếng của mày to nhất Ăn giống y như con heo vậy Không biết xấu hổ hả Thì sao chứ Trước đây con cũng đều ăn như vậy mà Trước đây là trước đây Bây giờ là bây giờ Sau này nếu mày vẫn như vậy Thì đừng ngồi vào bàn ăn cơm nữa Ông nói ít chút không được hay sao Nó đã ăn như vậy hai mươi mấy năm rồi Giờ ông muốn nó thay đổi thì cũng phải cho nó chút thời gian đi chứ à, Đúng vậy thưa cha Cha cứ để cho em con từ từ thay đổi không ai được nói gì nữa hết Sau này không được ai nói thay cho nó nữa Càng nói đỡ thì nó càng tệ hơn